Xin chào Nếu anh em mà lên chỗ tôi anh em mang trực tiếp nắp đĩa con hột anh em lên anh em test anh em muốn mang bất cứ ra đâu anh em đều test được hết anh em ra quán cà phê anh em xuống đường hay là xuống ô tô anh em ngồi anh em test thoải mái luôn xin chào toàn thể anh em thì tiếp tục quay trở lại về môn chơi về tài xỉu thì đối với một số anh em mà đam mê về những cái môn chơi về tài xỉu này thì vừa rồi thua ra rất là nhiều thì anh em cố gắng là theo dõi hết cái đoạn video này của tôi tôi sẽ giải mã tất cả những cái vấn đề những cái lý do anh em thua tha ở trong những cái sân chơi về tài xỉu và cái nội dung thứ hai là tôi sẽ giải mã tất cả những cái đồ chơi liên quan đến công nghệ làm sao nó mới nhất để làm sao giúp cho anh em có thể tìm hiểu và anh em có thể áp dụng vào trong những sân chơi về tài xỉu thì đầu tiên là đối với một số anh em mà làm tay con anh em vào trong những cái sân chơi tài xỉu là hoàn toàn là của người ta mà người ta ví dụ như là đang nắp những cái bán tài xỉu như này thì anh em không thể nào anh em mang những cái bộ nóc hay cái đĩa hay những cái quân hột của anh em vào trong những cái sân chơi ấy và anh em cũng không phải là những cái tay thầy thợ mà anh em có thể anh em nghe hay là anh em phân âm những cái bộ hột tài xỉu và anh em đánh theo cái kiểu quán tính thôi thì à, anh em không biết được là sân chơi ấy, người ta có sử dụng những cái đồ chơi liên quan công chuyện không nếu mà những cái sân chơi mà người ta sử dụng những cái đồ chơi liên quan công chuyện mà anh em không được phép anh em kiểm tra hay là anh em thay đổi về nắp đĩa con hột thì tôi khẳng định với anh em 10 trận là anh em sẽ thua là cả 10 chứ đừng nói là thua 8 thì ờ, một số anh em ấy mà có tiếng nói ở trong những cái sân chơi về tài xỉu ấy thì anh em có thể là anh em dừng về cuộc chơi anh em kiểm tra nắp đĩa quân hồn thì bằng các bước thông thường của anh em ví dụ như là các bước của anh em là soi đèn hay thử lâm châm hay ngâm nước muối về quân hồn thì à, những cái đồ chơi liên quan đến công nghệ nó cao cấp thì anh em nếu sử dụng những cái biện pháp đấy thì anh em hoàn toàn không bao giờ anh em phát hiện đến cái tang tích hay là những cái đồ chơi cung chuyện đấy thì à, làm thế nào để mà giúp cho một số anh em mà làm tay con mà anh em có thể giành được chiến thắng trong những cái sân chơi tài xỉu hoàn toàn của người ta thì cái vấn đề này nó rất là nhiều anh em người ta hỏi thì uh, video này tôi sẽ chia sẻ cho anh em về một cái bộ đồ hoàn toàn rất là cao cấp thì anh em có thể nhìn dưới màn hình đây thì đây là những cái dòng máy nghe hồ tài xỉu hay còn gọi là máy thu âm hồ tài xỉu thì tôi nói qua về cái nguyên lý hoạt động của những cái dòng máy này là sau khi cái người ta sẽ nắp xong những cái hồ tài xỉu này thì tự động nó thu toàn bộ âm thanh và nó sẽ phân tích về bề mặt của những hộ tài chính và nó sẽ chuyển sang chế độ là báo dung cho anh em thì anh em chỉ cần làm sao mang tôi những cái dòng máy này anh em vào trong một cái sân chơi của người ta người ta đang nắp những cái bộ tài xỉu này anh em không cần phải luồn nắp luồn đĩa hay là anh em chạm tay vào cái hộp tài xỉu của người ta làm cái gì cả thì máy này nó sẽ tự động nó sẽ báo cho anh em về những cái bán tài xỉu thì tôi nói luôn với anh em là những cái dòng máy này thì nó chỉ đạt được cho anh em là 70 cho đến <clears throat> cho đến 80 phần trăm nó không thể nào nó đạt chuẩn cho anh em là 100 phần trăm còn những chỗ nào mà nó bảo anh em là 100 phần trăm không bao giờ có những cái dòng máy đấy vì tôi nói thẳng với anh em này như anh em nào mà đã quen biết tôi và đã tin tưởng tôi thì những đồ nào tôi nói với anh em là nó chỉ đạt được như thế thì anh em thông cảm tôi tôi không thể nào tôi nói quá lên là nó phải chuẩn được 100 phần trăm hay những cái đồ nào tôi bảo là có tang là tôi khẳng định với anh em là có tang để làm sao để anh em biết được những cái bộ đồ ấy nó có cái điểm yếu để anh em tìm cách anh em phòng tránh chứ còn bây giờ một số cơ sở người ta bảo là những cái đồ này là không tang anh em bỏ trẻ hột ra không ai phát hiện đến tang tích gì đâu ví dụ như đây những cái bộ hột như này tôi khẳng định với anh em 100 trăm là có tang cũng bao anh em soi đèn thử nâm châm ngâm nước muối nhưng không bao trẻ hột trẻ hột ra là có tang thì những cái bộ đồ đấy là phải nói cho anh em biết rồi nên là nhờ anh em đã tin tưởng thì tôi không cần phải giải thích những cái vấn đề đấy thì uh, anh em biết được là nếu anh em nào mà đi tìm hiểu về những cái dòng máy nghe của tài xỉu này hay là những cái dòng máy thu âm của tài xỉu này thì anh em cứ cầm trực tiếp nắp đĩa con hột của anh em lên tôi không cần biết là anh em nên cơ sở nào anh em cứ lên trực tiếp anh em cầm nắp đĩa quân hột anh em nên anh em test làm sao máy nó phải đạt được cho anh em 70 cho đến 80 phần trăm thì anh em sử dụng thì anh em mới có thể anh em giành được chiến thắng chứ bây giờ máy mà không đạt được cho anh em 70 đến 80 phần trăm anh em lấy về làm cái gì thì còn ờ, nhiều những chỗ người ta nào máy thì rẻ bảo hành thì lâu máy đạt chuẩn xác thì tôi nói thật đây anh em những anh em người ta bán hàng thì ai người ta cũng nói tốt về đồ còn đối với tôi đồ tôi có như nào là tôi nói y chỉ như thế tôi không nói quá thì anh em sẽ chú ý luôn tôi sẽ test luôn cho anh em vài tiếng để cho anh em thấy được những cái bộ đồ này nó chỉ đạt được cho anh em là 70 cho 80 phần trăm còn nếu mà nó đạt được 100 phần trăm thì tôi nói thật với anh em nó vô giá lắm còn những cái dòng máy thì nó ở đây thì nó do những cái cơ sở ví dụ như người ta bán thì tôi không nói về những cái giá thành thì tùy những cơ sở còn tôi nói thẳng với anh em này những cái dòng máy này để cho những anh em mà gọi là chơi về tài xỉu luôn thì anh em nhìn thấy những cái dòng máy này hoặc là anh em lấy về anh em sử dụng thì nó còn có giá trị còn đối với những dòng máy này anh em cho người, người ta mà không đam mê về tài xỉu thì khả năng này anh em cho mấy trăm người ta cầm như khả năng cho cái máy này người ta không cần đấy là tôi nói với anh em là về cái giá thành cái máy thì là nó tùy vào cái cơ sở mỗi người người ta bán một cái giá khác nhau còn miễn làm sao anh em là nào lựa chọn cho mình những cái máy nó tốt nhất để anh em có thể là giành được chiến thắng ở trong những cái sân chơi ấy bây giờ tôi sẽ lấy ba hộp ra cắt luôn cho anh em thì anh em cứ nên một cái cơ sở nào anh em cứ cầm trực tiếp nắp đĩa của anh em lên và anh em muốn nếu anh em mà lên chỗ tôi anh em mang trực tiếp nắp đĩa con hột anh em lên anh em test anh em muốn mang bất cứ ra đâu anh em đều test được hết anh em ra quán cà phê anh em xuống đường hay là xuống ô tô anh em ngồi anh em test thoải mái luôn về hàng tôi đảm bảo anh em và tôi chỉ nói anh em những bộ đồ này nó chỉ đạt cho cho anh em là 70 cho 80 phần trăm còn hàng luôn anh em đã sử dụng tôi bao giờ tôi cũng lựa chọn cho anh em những cái dòng máy tốt nhất còn cái trong cái quá trình mà anh em theo dõi những video này thì trong một cái đoạn video này tôi không thể nào tôi trả lời hết được tất cả những cái câu trả lời của anh em được còn anh em thắc mắc cái vấn đề gì thì anh em cứ liên hệ trực tiếp cho tôi qua số điện thoại đây 0969 22 ba hoặc 0962 19 45 hoặc anh em kết bạn qua Zalo anh em gửi tin nhắn tôi sẽ trả lời cho anh em thì anh em biết được là anh em thắc mắc một cái vấn đề gì anh em chỉ cần làm sao cùng lắm anh em mất hai ba nghìn tiền điện thoại anh em gọi điện trực tiếp tôi sẽ tư vấn cho anh em còn tôi không quan trọng là anh em mua hàng ở của tôi của anh em ví dụ như là đi qua chỗ tôi anh em cứ lên trực tiếp anh em thử đồ test đồ anh em mình ngồi uống nước giao lưu cùng lắm ra quán cà phê anh em mình giao lưu cầm máy không test ok thoải mái được anh em lấy về anh em sử dụng miễn làm sao anh em giành được chiến thắng đấy là quan điểm của tôi thì bây giờ anh em chú ý là theo dõi luôn tôi test luôn cho anh em này thì đây là cái máy thì anh em chỉ cần vào trong những sân chơi ấy, anh em bật lên và anh em đeo trong người làm sao anh em ngồi khoảng cách 3 mét đổ lại không được phép xa hơn và nó tùy vào những cái sân chơi của anh em ví dụ như là những cái sân chơi của anh em mà nó ồn quá thì anh em làm sao ngồi tiếp cận gần hơn để máy làm sao nó sẽ thu toàn bộ về những cái quân hồn này thì nó mới có thể là báo chuẩn xác cho anh em được thì bây giờ tôi test luôn cho anh em tôi sẽ để trực tiếp vào đây để cho anh em cảm nhận luôn về cái nhịp rung của nó này thì à, cái nguyên lý của cái máy này là báo một rung sẽ là về xỉu máy báo hai rung sẽ là về tài bây giờ tôi sẽ test anh em tiếng đầu tiên này máy báo hai rung thì anh em sẽ đánh tôi là về tài này 5 năm và ba tiếng thứ hai anh em này như thế này máy báo một tung thì anh em sẽ đánh tôi là về xỉu này hai hai và ba chuẩn hai tiếng tiếng thứ ba anh em này đây bây giờ tôi sẽ test cho anh em 10 tiếng thì nó chỉ đạt được cho anh em 70 80 phần trăm ờ, tôi vào anh em đạt cho, cho anh em là chuẩn khoảng 7 tiếng hoặc đến 8 tiếng thôi nó không thể nào nó chuẩn được cho anh em là 100 phần trăm được tiếng thứ ba anh em này như tiếng này máy vẫn tiếp tục là báo tôi là một tung thì anh em vẫn cứ đánh tôi là về xỉu ai hai hai và năm chín nút điểm xỉu tiếng thứ tư anh em này như tiếng này là máy báo hai tung thì là nguyên lý nó anh em sẽ đánh về tài này mở anh em xem này ba bốn và năm mười hai nút điểm tài tiếng tiếp theo anh em này máy báo một tung anh em sẽ đánh tôi là về xỉu này như tiếng này là bị sai này tiếng uh, thứ sáu rồi anh em này máy vẫn tiếp tục là báo tôi là một tung anh em vẫn cứ đánh xỉu tôi này một hai và năm anh em thua trước cái này anh em cỡ lại tiếng sau ngay tiếng thứ bảy anh em này ở đây thì ai nắp được không quan trọng là người nắp máy báo hai dung thì anh em sẽ sánh tôi là về đường tài này như thế này là bị sai này tiếng thứ 8 anh em này máy báo hai tung anh em sẽ đánh cho tôi là về đường tài này 5 năm và 3 13 nút điểm tài tiếng thứ 9 cho anh em này máy báo một rung anh em đánh cho tôi là về xỉu này một ba và bốn tám nút điểm xỉu tôi test anh em tiếng cuối cùng này máy báo hai rung anh em sẽ đánh cho tôi về đường tài này bốn năm và sáu 15 nút điểm tài thì anh em thấy được là những cái dòng máy nghe hột tài xỉu này hay còn gọi là máy thu âm một tài xỉu này thì trên nguyên lý nó chỉ đạt được cho anh em là 70 cho đến 80 phần trăm còn anh em nào mà muốn tìm hiểu hoặc là anh em nên trực tiếp tốt nhất là anh em cứ nên trực tiếp tôi sẽ hướng dẫn cho anh em những cái tiếng nào anh em có thể đánh chính xác còn những tiếng nào anh em có thể là bỏ thì nó mới đạt được cho anh em là từ 80 hoặc là đến 90 phần trăm và tôi sẽ anh em cứ lên trực tiếp tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách anh em chỉnh lại hoặc di xét lại cái những cái dòng máy này để làm sao đôi khi nó cũng có trường hợp nó bị trục trặc là máy sẽ báo bị báo ngược hoặc là máy sẽ báo không chuẩn xác thì anh em lên trực tiếp tôi sẽ hướng dẫn cho anh em làm sao giúp cho anh em có thể chỉnh lại được hoặc là anh em sửa chữa anh em khắc phục lại những cái vấn đề của máy thì à, anh em cứ lên trực tiếp tôi sẽ tư vấn và chia sẻ cho anh em thì à, trong cái quá trình mà anh em theo dõi những cái đoạn video này của tôi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 Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo đấy